بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا تجب اسم العلم قال مصنف رحمه الله تعالى العلم à, prehu bạn bối từ khai là isem nhầm tờ thua nakiro thì sa isem nakiro thì thua isem mạng phá chừng isem nakiro nhờ lù chừng tờ thao cơn isem mạng phá nào năm chừng đi này cái gai nó isem nakiro hay chừng al mạng phá sít ta ăn hòa bối từ phạt rồi nhớ atomit chừng thì phạt nào ông tội senang từ ta sau vút senang bao hạt viên nó yếp phạt nakiro văn mạng phá chừng đi cập giải bằng hà sa hà sa الضمير العلم الإشارة الموصول المؤرخ بالأداة ما أضيف إلى واحد منها جنب بيها بان هسا هسا بيه بيه نام دي جم بوي تيه باي تميت يه تنب بيه نعلم جن مؤهكي مانا تميت جن كن تتخن تبان مانا تميت ما يو أيينو مسماهو بيقارينا التقلم أنا أو الخطاب أنت أو غيبة غيبة هو ní yêu để tỏ mệt này nhớ nên nhục nhục bình chế nhục nhục bà tăng tâu lại kệ hà sa hà sa tapi mta korina mta wasitoh mta alamat lại anh à, à, anh ta, ana ta ana kitab anta ghaiba huwa na itomit al alam gạo yêu ai, ini tonggap ni huwa yuayyinu musammahu bituni korina hutang korina kia oh pelai zet hutang korina kia oh trong ni ni karina eh, takalum kitab ghaiba ja isim isyarat nyemta karina isyarat tapi isim alam ni hutang karina kiểu z hutang karina ki alam nó bao nhiêu hutang ki mình chia khan cái ô makkah thôi lại alam bao nhiêu hutang karina hầu al isyara huwa yuayyinu musammahu bi karina al isyara al hissiyah habile tele là tỷ lệ hà isyarat này ôm đặc kia rồi karina isyarat này uh, tipa al mausul huwa yu'ayyinu musammahu bi qarina asila jalla jaa allazi qama abuhu chàng thể kan tan bab như thể kan bia hưng làm et entah ờ, qarina tong pi ờ, al mu'arraf bil ada al mu'arraf bil ada maksudnya nanti alif lam huwa yu'ayyinu hu bi qarina al ha ya le tele kitab thu al mai al kitab chừng bo ni khâu có đi na cái hu al mai cái hu có đi na hu alamat mai cái như chừng mạng đi pha giờ lại soạn lục an đi alipia tức chừng mạng đi pha chừng na kia bao giờ chừng tông pi ism alam tông nam đấy nhưng ta có đi na lợt lên ta alam hasa như hu có đi na ồ này như đấy tông pi hình ta có đi na này tôi biết vì có đi na atakalum abil khitab abil ghaiba ism isyarat vì có đi na al isyarat al hisiyah Isim mausul bi qarina as-silah. Uh, al mu'arraf bil adah bi qarina al. Bahasa alam nikat hu qarina oh. Ya takrif nyu huwa yu'ayyiru musammahu. Biduni qarina. Hu chang ki benci và chấp oh. Jeung uh, musannif kala al alam faslun al alam nau'an. Oh. Al alam nau'an tisa uh, shakhsiyun shakhsiyun di sana uh, shakhsiyun tinggilok ni ka na oh. alam uh, à, nau'an alam shakhsi alam jinsi hake mana shakhsi có thể là hagan shakhsun wahid shakhsan tuagan shakhsun ni mananyo mana shakhsun ni nisbah nisbah ilas nisbah ilas sah, ni hake menasah nih sana tam i bengu hake kada nda bengu nana i usah jana sah son nana hoke le sah sabil i usah son manusia ona hake kum nda bengu i usah son ya olehnya nana alam alam z nda bengu ke dia lelen ngan z nda bengu ke alam Fatimah nda bengu ke bengu alam ឧទាហរណ៍ឡែកោរ៉ាន់គេក៏ដែរតាប់ងូហកោរ៉ាន់តោបូនសាយសកម្មកំងាន់ងាន់ងាន់គេងាន់អ៊ុនតាថាគេក៏ដែរតាប់ងូងាន់យោអាឡាមញិនម៉ាក់ណាលោកអតានយោថាប៉ាំងយ៉ាងណានកាចឹងអតានក៏ឡែអលអាឡាមណៅអានសាស៊ីយុនហតៃមតិឡាទីតក៏ឡែចិនស៊ីយុនសាស៊ីយុនក៏យេកតារេនេះវ៉ាហូវ៉ាអាឡាមសាស៊ីយោគេម៉ាអាឡាមសាស៊ីនេះម៉ាម៉ានេះ ma ini maksudnya ismun ini ma ini nah huwa ma wudi ali syai'in bi ainihi la yatanawalu ghairahu zaitin syakhsi huwa huwa alam syakhsi ini takrifnya lai ma mane ismun nih ismun wudi ali syai'in bi ainihi la yatanawalu ka zaitin habis like disebut lai zaid vô thì ai bị ai này dệt em mọi hôm ta hay ta mơ chừng đây là dệt cha à dệt hôm hay tâm mơ mai tâm mơ làm dệt chừng nghề hôm lụng là hay không như trong thì cao chạy lại cha a à ro chữ lớn như tâm mơ tung pi phải cái bằng xa là cái thôi làm cái mà ro chữ lớn nha ta pi dệt bao hậu thay tâm mơ ở bao nhiêu lại mà vô thì ali say en pi ai ni hi dạt dệt em mọi ai ni hi pi dạt dệt em mọi la yatana walu ghayrahu hôm hay tâm mơ chứng Omar tâm ta chứng chừng Khalid termujung O, Ahmad termujung O. Jangan kayak Mekah. Huplai lagi kayak tengok saya biar Mekah ya, huplai huplai lagi kayak termujung O. Jadi Mekah isim alam, huplai lagi termujung. Oh, bukan nanti yêu isim alam. Yêu nào nyutan tu nya pak cepai mencik lek ngana cepai hagang hagang begini. Nah, abang ka wahwa saksi ma buta ali sayin bi bi ainihi la yatanawalu ghayrahu ka zaitin hu hay tamar ek nyuk mơ chừng nhau ka zait thì sao và Fatima giờ năm cái Fatima xem ai à, làm, hoa tâm ơi thì ngồi và Fatima như trong imra'a nó hay biết lấy cha imra'a hãy cứ tâm ơi làm imra'a này Fatima dễ nó phải cái tâm ai tâm mày giờ năm cái rojul tapi alam vợ hạt engkot mình giờ năm cái kalimah makkah kalimah saiskom nan ya ism alam à, ngăn unta gặp như vậy ngăn yêu lại sai cầm do ca Sài Gòn mò nên cả như gòn mò gòn kia đó nó nhưng ta ngăn yêu thì nhiều ok à. wa karan karane ngan kabilah isim alam kabilah ya kabilah eh, karan ya dia pernah ialah isim alam nan eh, tanya dong isim alamnya tangan nois semua tangan lekai ataupun dengan ngan kemai ataupun ngan lebih ataupun ngan binatang ataupun ngan kabilah isim alam saksi nah untuk bayi alam jenis joy, nah disanya alam saksi nah, ngan nois semum balakai ataupun kemai ya zed Fatimah atau mengan lebih Mekah atau mengan binatang ya ke atau mengan kabilah bahwa wa jinsiyun alam jinsi wahaki wa huwa ma wuta ali jinsin minan adnas jinsin min adnas ka usamah lil asad ka usamah lil asad wa su'alah lis sa'lab wa su'alah lil dhi'b wa ummi idyab lil aqrab Prem Khan kan nilai Z ni kalimah Z Fatimah Koran Makkah kini hai pilih disebut gang nan cebah bang ya hagang nan cebah bang ya tapi alam jinsi ni ma wudi'a ma wudi'a ataupun ma dalla ala jinsin minan ajnah kalimah usamah ni bukan hadrai mong ni noh usamah ni kau maknanya lemong asal ni kau lemong eh hai pilih jelek usamah topih lemong tu bangsa lemong tu kalimah usamah nah Yo kalau kalimah rojulun tempih bangsa lekai dalam kalimah rojul Zaid ke dalam kalimah rojul Domla kalimah rojul Khalid ke dalam kalimah Domla kalimah rojul Ahmad ke dalam kalimah rojul Yang nang gala imro'ah Tempih kemai to bangsa kemai Domla kalimah imro'ah Yang nang gai kalimah alam jinsi ini Như không thể làm sắc xí nó hô hay tâm ơ rõ dết hô ta anh dết mình mặc cá hô ta play mặc cá này tới biết alam jinsi ini như tâm ơ tổng pi Osama លិនអាសាត់តង់ពីរជំនេះថាឡាជំនេះអូតលជំនេះស្នាងបាំងតង់ពីរជំនេះលំងក៏លំងាត់ឧស្សាហម៉ាស់នេះយើញ៉ែបណាយឡាអាឡាំជិនស៊ីនឹងអឺយ៉ាងដៅសម្រាប់ពីណាតាំងកងឆាឆាចិត្តពីណាតាំងកងឆាឆាយ៉ាងនេះមងនេះសាក់ឡាប់នេះសៅជំនេះសៅខ្លាយនេះ dễ cho nó như thế kì à. អមអេតអេតយត់នេះអេអក្រប់នេះទៀងអ่าសិតពីណាតាំងឆាឆាអេតកាប់នេះអេតឡាក់នៅអលមជិនស៊ីហ្នឹងណាញចុងអលមសាស៊ីនេះរូបរូបហើយហើយសាសាច្បាស់មួយតែវាជិនស៊ីអន្តបង្សាមកយើកាលីម៉ាអូសាម៉ាសម្រាប់បង្សាអាសាត់មកយើល្មងមួយយើកាលីម៉ាសូអាឡាម៉ាណាយោកាមិនសូអាឡាសាក់ឡាប់ទៅសម្រាប់បង្សាសាក់ឡាប់នេះសៅនេះមកយើសូអាឡានេះសម្រាប់បង្សាចោនេះមកយើ អ៊ំមួយអ៊ីរយ៉ាត់នេះសម្រាប់បង្សាតងពីទៀងនេះបងយាណានយាអលំជិនស៊ីណាអស្តាប់ឡោះនេះគេណានេះគេណាណាពាក់បើអូស្មើ Alhamdulillah hiểu dạ. à tay ờ, phone nhận lột tivi tự tội nhận lột là hiểu họ nahจึง bahayana ia nak kedua le wa huwa alam jinsi ni fil makna kanna kira boke kanna kira li annahu sa'i fi jinsihi jinsihi tembiam go jela kalimah utahal kala kitab kitab ni bohna isim nakira sa'i fi jinsihi tong bih kitab tom dunya ni tom la go kitab ni kitab nahu kitab fiqh kitab sorof kitab balaghah tempih nanti melangan kitab nih giờ năng cái kalimah rojul tempih bangsa lekai tom nih z tom lah nih khalid tom lah nih ahmad tom lah nih tempih ok này này bây giờ lại này wahwa như như khan mình chế này wahwa phiên mạng nát căn nakiroh bên cả mà nào vô cả ism nakiroh này lafaznya này yau iu isim alam yau isim alam tapi maknanya yau kan nakira ta yau nyu bin chi bai haga ngai on la usama tông pi bằng sa le mo mo ya ni trong zet mo na zet ho kan tong pi bằng sa la kai on zet ha ta en zet nya okay wa huwa alam jinsi nan fin mana kan nakira li annahu yau kia Anh annahu ni nè, cái alam jinsi ni sa e Montasir fi jinsihi mọi người Tông pi bằng sa mo mo ya tong pi jenis tamak tông pi fatakulu likulli asatin ra'aitahu hơi lại tao hơi bó hai vì hơi bó gel gel mong hộp lo hơi bó nhau lại hà ra usama mọc vì làm hơi thọc à hơi hà tề mong lại ona ô tao là sẽ organ là cần ngăn usama rồi nó tới bó cần mà lại lại usama mà lại tao mơ tông pi mong này họ cần hà tề mong này mai ona nè giờ lại ui mong này mai vậy lại usama mai vậy mà nó cần hà tề nó nó tông pi bằng xa này vậy họ thắc mong lại ô tapi lại con thể là mưa gang này lại dễ hốt hai gang dễ mà tao mưa nữa nè tapi mong mưa năm thứ này đi lại Usama tổng pi là mưa thứ này là mưa tao mưa là mưa là pop pop nơi, đập từ làm kalima Usama là tên cái ha bằng cái kalima ờ, ờ, alam sắc sĩ nơi hạp hạp tàu gang tổng nạo lên này đi lại dễ cụ tình hốt là dễ anh dạ em này giờ lại Usama hả hạp tàu thể mong tổng nạo thế này chỉ lại cha Usama tongpih bangsa Mong top kalimah usamah nana. Kaya nyun pe ke mana aja kena kirah na ye. Boleh haza usamah mukbil. Pe ke boh tongpih Mong ma chale haza usamah mukbil. Hol hol sam dai na tengok Mong hai atrai atrai au. Nan ia alam jinsi. Roh nak nek alam jinsi alam alam saksi nak nek ya baga. Ia ni trem ta tuan. Ah. Ta ia ni al farqu baina alam saksi salam và alam jinsi à, nó nét cái vợ cho nó nét đi ni alam alam saksi ni maknahu nan maknahu ya ke yuayyinu yuayyinu musammahu yu'ayyinu wahidan bi'ainihi yu'ayyinu musammahu à, yu'ayyinu musammahu wahidan bi'ainihi bi bi'ainihi như mình chỉ chúng ta nó bay hà gàng hà gàng bây giờ tapi alam ke, alam alam alam ke alam jinsi siu, amma alamun jinsi fala nih fala yahtassu fala yahtassu bihi wahidun tuna akhad tuna akhad nih oke okay. bos ច្បាស់ទេតែកាលកាលអាឡាំជីនស៊ីនេះហាអាឡាំសោះស៊ីលេដេសេយុបជាសំដៅយ៉ាងច្បាស់មកយ៉ាងយ៉ាងណាមកយើងតែពីអាឡាំជីនស៊ីនេះ fala yahtassu bihi wahidun tuna akhad ឧបជាយ៉ាងយកនេះពេញខមណាណានេះ phân mạ nà này à. mình nà ờ, này mình hay số mạ nà gặp lại mình hay số mạ nà à, tập mình mình mình hay số mạ nà này mạ nà nên ta nước này cậu như này tapi mình hay số love mình mình hay số love huma jadi alam jinsi alam alam saksi alam jinsi di fi makna wahid ataupun hmm, wa min haisun makna fa alam fa alamus saksi ka alam jinsi jinsi Nih. alam ala tila uh, eh, utha senang pang to libu al ilm jahla lại alam jahla ani chenge zaitun al el chenge chừng ô mà nói như là bên cả là phoi bọn giàu khảo thế hữu ek lại usama usama al hati có chừng ô gầy ek đôi ngại tàu pha chừng ô cái do như này bên cả là phoi như là mạ nà à bên cả mạ bên cả là phoi như nó mạ đi pha bên cả mạ na như nó nà kỳ rồi rồi đi mạ na như nó như bình trị cho bay hàng hàng hàng ô tapi pega kala phong nhau vợ như ý tàu phát chứng ô ý tàu phát chứng ô vậy kế hậu ek lại zaitun al elmi chứng ô dù nắng nghe kế hậu ek lại usama al hati kati chứng ô nên ấy isim alam này alam sase này ý tàu phát chứng ô dù nắng cái alam jinsi này ý tàu phát nam hai tay mong như chứng ô cái thấy nghe giờ nắng ngay thì tua mắc cá ô ta ho ai làm sắc xí ní ai làm tâm mơ đừng ngọ nhiều chừng ô Yonan gai al usamah này usamah này này usamah này từ trẻ lại al usamah tamang được ngọn chữ gì chừng ngọn cái do là nhiều mà đi pha bia à rồi al islam nó xong gặp tamang xong gặp nát xong gặp mà đi pha này nhiều bằng chứng chứng nhập na như như chung gặp alam saksi alam chân si đi bên cả mạ ná trong thì cậu cái do alam saksi đi nhiều bình chị xong đa na gang lay gang hagang lay hagang lay chụp bạch dày tốn khó lết mặc các chụp bạch chụp bạch bằng gì Tapi alam jinsi wa fala yahtasu bihi wahidun akhar. Ko bin chi hay bay hagan gan. Usama hokan hagan haten mong ta tan tu ta pi pang san mong ta mơ thôi kalimah usama ha. Ya ka tem dia kanai na. Tapi ti lai zet wa ho ta ang zet nu. Khalid Ahmad Saleh ho ta mơ. Tapi peng kala fah wa yau kau. Peng kala fah ni ờ, alam saksi ni itofat jingong. Giờ năm gai alam jinsi ni itofat nai tay nhiều chừng nhiều gai alam saksi ni yo ka kalimah Mekah kini alih lam temau jengo yo nang gai alam jinsi alih lam temau jengo gai ờ. Bang này lại nếu bọn talibul ilm thì lại chừng sebab ke talib menakirah lại chừng tapi z al ilmi chừng ó yo nang gai usama al hatiqah chừng ó lên mong hatiqah chừng ó gai như chừng chừng như giao cậu peng peng ma'na trong cáo peng là phó trong cáo à, à peng ma'na giao cáo bên pengala penga mana chong cao pengala phoi giàu cao mà na nhố là phoi nhố mà đi pha nhiệt bên na như là a làm sa si nấn mà na nhố có mà đi pha là phoi nhố có mà đi pha và a làm chân si mà na nhố na kia đó là phoi nhố mà đi pha nè bọn này nè bọn này và hòa phân phân mà na cần na kia đó bọn cái kan senang pang nak kala alam jinsi ni felo pak uh, Arabnya itlak na tengok binatang chả na này Ni. Ni. Jeng uh, wayang qasim al alam aiton ila ismin wa kunyah wa laqab. Jeng isim alam nya phana jeng tlau ga. Bek tibet makna ho na na, bek tibet makna ho. Ah. Bek tibet makna ho. Hmm. Nih al alam Pektifat makna hau nyabda tu ha pektifat makna hau Nyabda tu taklau Ismun Lakab Kunjah hmm. Isim dengan Lakab ya? Ya. ni ngi Ngi Kalau kunjah ni Nyabda kalimah uh, eh, Abu ataupun om Maksudnya tanya tarikh ni Wayang kasimu al-alam bi'tibat maknahu aiton ila ismin wa kunyah wa laqab. Hakik ismun bini ini? Iya. Hah? <laughs> ngan ngan ismun bini huken huken kunyah huken laqab oh. An ismu bina ne ma laisa bi kunyah wala laqab. Yêu iya, ngan bini ne kong huken ngele Abu Ahmad, Abu Saleh, Ummu Fatimah hau ko. Ha, ismun ngan huken ngele oh ngan bang ya. na ngan pini na isim pini mananyo ngan bang ye ho ho ngi oh ho te tong ngi oh dia là ja abu abu sao lại abu bắc, ken isim o là ha la nè, na là le là, ha con kon ya là zainul abidin ken ken isim oh isim nãy mananyo ho ken con ya oh ho ken là kap oh wan con ya hakik ya kun ya ma sutirat bi abin au ummin Kue kalimah isim kia kia đấy Ngăn nơi pro tội tà lòng nhu kalimah Abi dan ab om Yêu yêu kun gia hiên Tam yêu kia Tam này gia hư ma hư Gia Ahmad ma Ahmad nè Này bó này Ma sutti rabbi abin au om Abi bakar bó này Tà lòng nhu này Ab bó nè, Om mukul su bó này Tà lòng nhu om bó nè, Này yêu kun gia hiên này Ma Fatima Ya Fatima Ma Soleh Ya Fatima Tông pinan yêu kun gia hiên này wa abi al haris lin asad wa ummu idyot lin aqrab à, rạp như trong bằng xa rạp như phải ngăn như này à, như yêu như yêu cái nghề yêu con gia nếu bao nhiêu yêu lại uh, wa abil haris lên asad tại yêu lại hai bên này nơi dengan ahmad cho nó hô gia mai tại yêu lại gia ahmad kia nhận nghe nơi dengan ahmad lo hô mà cắt tại yêu lại mà ahmad kia lo gặp như yêu tông pin nó tăng coi như yêu như vậy. như yêu với cái này abil haris ni hai Bahwa gamle Abil Haris à, ataupun Abul Haris binatang nang kunyah mana kunyah sem gặp lemong nang. Yana yana kunyah dengan kunyah nyen gặp nyen talo ni. Kunyah kunyah asat nang gặp yêu ki. Nih kunyah asat yêu khi Abu Abul Haris. Ô ta hỏi là sao gong, kergong kergong lemong. Kalau ya Abul Haris nah, à, yêu mà. ok, Boleh, tapi maksudnya mau ni ya nah, tapi kat nghề ya này em nghe <laughs> cái gì nó cái là gia apple haris mà nó mòn như thế nè bố con con gồng mòn như tầm em mòn như tàng ngăn nhiều tới bên gặp như tàng ngăn chạy ngày nghề như lại lại lại gia haris mà nó như mòn có nhiều gò như con da này như này bố em ta ta gô ập ta lầu nhiều bố cái ờ. từ nay giao ca giao ca con da hi mờ hi mờ đấy slut trom spar bây giờ vì nó tăng hi mờ à, gặp yêu cái Abu Sabir Kalau Abu Sabir, Abu Sabir, roh roh oh tahu. Bukan ni Abu Sabir ini, ini ni. Tapi nak kami mentangi ni Abu Sabir. Sebab, bukan? Rồi nào ở ờ, ô tà ho lệ quân giá xem gặp xem gặp ờ, sáu gặp yêu Abu Khalid, nhiều ừ, con sáu yêu Abu Khalid nan nhỉ, nhưng ta quân ya tự nhau. Ờ. Mohon như nyemta ni nyet misal sama ialah Abu Abi ha Abi Al Haris. Okey. Betul lah Abul Asad, Abul Haris, Abu Sabit, Abu Khalid. Tapi kan nói cho nó nhục nhục nghề nhục đang nhục gọp nó tăng có nhục nhục nhục chuyện nghề ngon ăn gì Ok. Giờ lại giờ lại con giá tiệc tiệc này cái nổ cái à, gặp yêu lại Abu Abu Abu cái này Abu Sulaiman này này nhưng ta nghe nhá. Bỏ lại Abu Sulaiman nổ như này cha Abu Sulaiman mà nó như vậy nó nghĩa như đập yêu nè bao nhiêu yêu nắn sang gặp là cay bao nhiêu yêu sang gặp cái mai cái này ôm một ít dập ôm một ít dập này này mà nó sang gặp tiền như này, cái tiền bao nhiêu là ôm một ít dập ôm là hai gang cái mai nó cái cây gom tiền cái cây ăn tiền luôn đấy cái chạy nghề lại mà mà tiền mới thế đấy ờ. giờ năm ngay ờ, nghe giờ là con gia tiền con gia gặp អក្រក់នេះកាប់ញីអ៊ីអ៊ុំមូអ៊ីតយ៉ាប់នេះអ៊ុំមូអ៊ីតយ៉ាប់នេះយាលេកុនយ៉ា ừ. con gia nghề cái, cái cam yêu kiếp với con gia này cam nghề không à, ừ. con da bọt to ta niềm ta con da nhau gầy gặp yêu abu cái đi om mù hả om mù Om Hafsah. Ani, agak bi Om Hafsah ni kedap ketah ni ngenyu. Ye tam ye le no ci ye le ya Ahmad, Ma Ahmad. Ye le bina tanggo. Ye ye nan le oh le Om Hafsah. Bo ta ni tuong ta Om Hafsah, Om Hafsah. Mana ni ta ni na. Nge kat ye nan ni na. Nah, nyut to lo kan ta nge ni gặp to ye. Ta nge. Om Hafsah chừng con giá này thấy học bổng nó yêu nó hô tự yêu lại già Ahmad mà Ahmad à mặt nó như hả <laughs> không nghe nghe chứ bọn nghe như đây đi dạ, ya bul haris này <laughs> bul haris này à mà nó như dân bằng thông lên nó vậy ờ ừ. nó nhập pi này bọn này vẫn con giá mà xuất tiền bị áp áo ôm le kalimah ke isim kong doa talaunya kalau ho da kalimah ab yau ka abi al haris yukun yahyanan atau kalimah om to naknya om mu konsum om mu iryab ni yukun yahyanan nan takrif isim doh ya kun yah wala laqab. Loh na takrif kunyah yah ya ma sutirat bi om ma bi áp áo om đó nào là cọc hả cái mà là cọc này từ yêu nghề nghề nó ờ, và là cọc này nghề ma ashara bi rif ah musamma hu nghề con tìm mít nào thao lại gang nên gầm dòm mà nghề yêu trong gầm dòm mọi ờ, người lại u ung tuôn à, nào ông tuôn cái co bỏ cái nghề đó nó bỏ nó dòm mọi người bỏ nó đi giao cả dây nó abidin cho say tina ali chạy nghề càng chạy nghề lại dây nó abidin Entah kan ngeh pun ia nak kenom ia. Entah kan oh ngeh nak ia nak yang kenom tu sana. Nan pun pun an pau kha pa ia ngeh kayah kayah je nan. Wala tanabazu bil alqab nan. Bi salis min ba'dan iman. Wala tanabazu bil haram yêu. Lực lên yêu untuk pakun. Yêu làm nem mình ngeh tu sa mang ia. Yêu pakun khi ồ. Yêu untuk yêu lại oman kat kun oh. Hốt tất cả ngeh ni kat kun. Nan harus yêu. ណាលំអ៊ីស្លាមមកយឺនេះនេះរបស់នឹងងាយមិនតាងាយងាយប៉ាំងបងដែរមិនតាអោពីតអាទីហ៊ីអត់តាយឺងាយណាងាយប៉ាំងអូមីងាយនេះពីតអាយពីឡាបពីតអានេះយកកាបតតោះតែឡែអូចាអូថានេះអូតាហោអូម៉ាឡៃអូម៉ាន់តាម៉ាណាញុបបបងាយប៉ាំងអូបងគេទៅពីឡែយឺសម្រាប់ប្រគឿនគេអូយកយឺសម្រាប់មីងាយទូសាយកកាអំភិនណាកោ với lại làng clock clock cao âm phía ní tung được cái là con ấy ông dạ. ta lại tung ông ta bật to nó nghe xong gặp cái may cái may nó ta bằng xa gặp nhưng ta cái may nó hai gái nhưng chạy nghe lấy bật to như làm đi à, nghe rồi nó âm phần na có nghe cái, đó អឺគេណាគេណាអំធនាកោះណាងាយបងងាយសម្រាប់ងាន់ចាក់ហ្វឺតពេនកូរ៉េណាមើលហាសៀអนั่นแต่ถ้าปังเงี้ยตาอิชิมฮะเกคนยานะฮะเกละกับนะฮะเกตบนั้นก็เลยอาการมุสนิฟปอตานก็เลยอาการมันอิชิมวันคนยาวันละกับยังเงินหกกมอิชิมคนยาให้เปลี่ยนเนี่ยตอมเขาเยอะงะเยอะเจ๊แต่ไรตะเลาแต่ไรหะไตเจ๊งันตะเลาอาตาปนเจ๊เงี้ยตะเลานี่ إذا اجتمع الاسم واللقب وجب تأكيد اللقب في الأصل أفصح نحو جاء زيد زين عابدين okay? اسم زين اسم نه زين عابدين لقب جهل tuan ni nya tom khao ni dạo chạy tlai tlau chạy zaitun tlau ataupun chạy zainun abidin tlau kalau wajib ni ni idza ijtama ism wal laqab ni ni zaitun ism ni laqab zainon abetin wajaba takhid alla qab wajaba yake zaid ni to atai meng ha zainon abetin atai meng zaid fil afsah sahih yona na nahwu jaa zaitun zainun abidin tehu e pa talau laqab dengan isim on na jaa zait zaitun là jaa jaa zaitun ini zaitun lona zainul aditin aditin mana bocep ni isim ni lakop ya nih ni isim lakop habis lakop isim yuto engkau bocep ya ya lakop mai pahatai takhid no tehu ek lai oleh jaa zainul abidin zaitun chừng o này zaitun chừng o lên chừng này này chồng và chép nhận chạy xem này tập tập tà tập nó mà này ọc sọ tên nè và giờ cu nôn lá cốc Erop như phơi vợ thua thua này Erop như phơi vợ và là bây giờ cu nôn ta bị ăn lên isim phil Erop ok này không công nhúng chờ kia này dày nó lấy dọc dọc dọc tôi chờ chờ xe cả nào này giờ chờ a dày tốn dày nù Arab nhu ni chừng bà thà lia ni Z đã thà lệ phải ni chừng bà thà lia ta bệ giá lệ rõ ai tu dày tán à cái bên này ha dày nan này này al abidi al abidi này thế nên á và yakunu lakab tabi'an lil ism fil i'rab ya dạ, tôi bằng ya ya dạ, lại z này rofo nyu rofo z này nasab zainol zai zai zainol le zainal le nasab gai jale zai de majrur zainal de majrur gai hau công nhiều illa idza kana này này kana này musanna này kana này idza kana này kia này kana kia kana lakab hong hong isim này này ờ, idza kana lakab hong isim nan kana mukhrataid hukum nyo fajib ito fatul isim ila lakab nih boleh isim ko mufrad là cấp là một pháp gầy hồ công nghệ y tờ phật cha a sa y tu cur zin này cha a sa y tu này sa y tu cur zin cur zin này y tờ phật và chế bê tờ phật rồi ai tu sa y da này này cur zin nazatu ila sa y đi tu này, vừa chết đi tòa Phật ní thao lệ ờ, nhu ha sắp awa mê lấy à. kalima sai này ini nih tapi kalima kud à, ida à. ca punya idafat lahut punya teneh bone idaka na mufroten bone laqab ka mufrad nih laqab ka phật, isim ka mufrad kim hukum nyu ya wajib idafah nih phật idafatun isim ila laqab wajib phật, sai isim nih ila nih. Dấu kalimah ờ, Abdullah kìa nó Jadi jadi ja'a Abdullah kìa kìa Jadi ra'aitu Abdullah Jadi nazatu ila à, Giáo cáo này hukumnya itu phát giáo cáo này Abdullah này. Ok Nên isim là cọc isem là cọp lo ye lo nào ờ, con giang isem bo ye bờ à, con giang isem ha bằng kunyah isim okay wala tatib con giang wal isim ya le kunyah isim ba hu ya te lai lao ka hu gai kunyah ya ka ke ya Abu con giang Abu Bakar isim ya ka ke ha isim Jaka Said ataupun Zaid. Ha, Jaka Said ni ni. Ni kunyan ni ni. Tak kan tak lai telau kau tak lai kan lai Ja'a Abu Bakrin Said atau lai Ja'a Said Abu Bakar. Cái chạy lai telau kau ơi. Dia lai isim hong hong lakap này này, Ha isim hong hong hong ke ang kunyan. Yunan gay gia hong lakap chạy lai telau kau gay. Utahalik pun yah niki Abu Bakar. Lakop yo ki Zai Zainul Abidin ni. Khen chết cho ni talau ka hau. Ờ, Khen chết cho ni thọ talau ni ka hau gai. Đúng không? Khen chết ni ni vợ ka hau gai. Hau thung ta ta tip ô. Ta bị isim lakop ô và chép ta ta khit lakop. Giờ tam để yêu nó hay nó yêu nghề talau. <laughs> Vừa cái. Yêu lại ô ta hỏi từ lại ông man cái cái này nè. manta utahol ហើយលេថាម៉ានពូជឹងបើសិនតាមគាត់ពុទ្ធទេហ៊ូដាក់ផ្លឹកអត់មើលគេកោអ៊ីតាយកក្រៅបងគេតែនេះយងងាយពូជឹងណាកិននិយាយកិនលេនិយាយនិយាយឧទាហរណ៍ណាហៅនឹងកប៉ាំងណៅគេនិយាយឧទាហរណ៍និយាយឧទាហរណ៍អូខេ wayang kosim alam aiton ila mufrad wa murakkab hmm. pengkepan kok iki kene di mufrad murakkab ini wayang kosim alam uh, min bi tibat lafzihi ini nika ah wayang kosim alam hmm. al alam bi tibat lafzihi ini bi tibat lafzihi lafzihi nyana ke mufrad ah, ke uh, mufrad. Hmm. Mufrad murakkab. Nah, mufrad titua murakkab. Mufrad ma'ruf ya mufrad jauh kaset hen hasa hasanan mufrad hasa hasa. Wal murakkab nih nah, wayang qasimul alam aiton ila wayang qasimun alam bi'tibar lafzihi ila mufrad lafaznya nah mufrad wa murakkab. Fal mufrad kazaitin wa hintin. Hasa hasanan ya. Oke. Okay? Hasa hasa. Pernah merekap hokel le mufrad ini maksud le hasa mufrad nah musanna jemok kau ini lầm đầu tôi lầm đi đây. Ô ta kẹt hu hagan kẹt hu nữ là cái mấy kẹt ngăn này nữ ngăn lên ngăn cái nữ kẹt lên nữ lên ngăn muslimun. Jemok tapi yang mufrad nya pilih nè. Tem nghe? Ông nữ kẹt na kẹt lên nữ kẹt ngăn lên cái kẹt lên nữ lên ngăn muslimun. Còn nữ cái mai ngăn cái cái kẹt lên nữ lên ngăn muslimat. Vì này bảo là một chấm họ cái đấy Họ công tỏ là một fraud đi công nghe Tên thế Sebab Yêu là một fraud ấy Như hụt Như hụt Tùa cái mà Cảm cả ổm Như chân năng mang nhiều Như tỏ hạt em Sắp mong ta như một fraud Ở ta bốn một sân na chấm họ Họ công như tỏ một fraud ông nghe Malaysia murakab ya tak ada ini mufrad layak mana Malaysia bi murakab ah senang tanggil Malaysia murakab wal merekap salasa oksam merekap dah klau nih merekam lo tapi tam klau di disanya merekap idofi ka Abdullah wa Abdurrahman wa jami al kuna tongpi kunyah kunyah ab, ab, kuna nih e, jemoknya mufrad kunyah no Abdurrahman Abdullah Abdurrahim Abdul Karim tongpih ngan ab loh na idofat na Allah Jeng nana iu iyo kini nih yêu merekap itofi na Abdul Latif Abdul badut Abdul Rahim tapi ini merekap chừng merekapnya minta minta klau disanya merekap itofi nah. merekap ini minta klau salasa terpanggil merekap itofi itu disana merekap itofi ini itofi merekap itofi ini ma tarakkab ni ma tarakkaba min mutaf wa mutafun ila senang pang ma merekap min mutaf ومضاف إليه ما مركب من مضاف ومضاف إليه ما مركب من مضاف ومضاف إليه nên tarif như này nếu مركب إضافي مضاف مضاف إليه chứng hagang nuôi Abdullah ta hagang mà nó nè hoặc cái ab na hagang Abdul Allah na hagang nè hagang nuôi men im مركب إضافي nữa nè hagang men mình Abdurrahim có hagang nuôi cái hakiknya idha, itu fi ma terakap min mutaf wa mutaf Hok hukmuhu ni ya japa hukum i'rab ni hukmuhu ni hukmuhu ni yu'rab al juz'ul awal ni al juz'ul al hasba al awamil tuanau wa yakunu al juz as-sani na uh, eh, mudafan ilai daiman ni mutafan ilaihi iman này ô ta hỏi cha a zaitun abdullah này abdullah ni ia juzu awalnya nih ni ia juzu sana nih ia juzu awalnya dia lại hukum Arabnya nó thọ ngọ amir talaung nhau gia lại amir talaung nhau rofo nhau rofo này jaa abdullah tapi tadi với thale majrur daiman mang ya hutang seneng oh Nah, mutafun ilai daiman mana? Bayakul jusane ini mutafun ilai daiman ini. Ja'a Abdullahi, Ja'a Abdu Ar-Rahma, Ar-Rahmani, Ja'a Abdur Rahimi, Ja'a Abdul Karimi, tapi Nah. Ya le ra'aitu wa. Nah, itu abki. Nah, nih nih. Pokoknya ju azuzu awan hasab awamel ini. Nah, Abdullah. Ya le nazatu ila nah, Abdullahi. đừng dengini mutaf ilai daiman tene nih merekap masjid hmm, merekap masjid loh ya ah, merekap masjid oke merekap masjid di toa merekap masjid masjid ini lai kau ya ừ, à, lai lai lang lang mana à, lu có tan lai ni eh tala tao eh telot ni lai kau maknanya makna merekap masjid ini nih ja'lu al ismaini nih kalimah wahidah kalimah wahidah jeng tua kalimahnya jeng hasakan jeng tua kan? isimnya jeng hasa yo kalimah bak nih nih bakla bakla nih bakla lohong kalimah ke nih bakka pak ba asal bakle asalnya memang la hang pak ka Pak la ni ngan nganjang isim sonam pak ka ni gang kong oh yang nan na de tua-tua ni tok lah ka man jeng jeng ni cak lu kali ismai ni loh nang kalimah wahidah nyu jeng pak pak ni pak pak nyu jeng ke ni jeng la pak ni nyebah mau bong ba mak labak ni pak là pakka ok chừng hà sa cái dấu có hot ra màu vì play giả mạnh tạc lan này có play lúc nam hot ra hằng màu thua kalima này kalima thua kalima tới bên nhung cọc cọc như trứng hà sa kalima như như hot ra màu này thế này dấu cái kalima phnom penh ô ta hò này này thua cái phnom ពេញភាសានេះកំពង់ធំកំពង់ចាស់ទៅភាសាកូគាត់ហៅគេបងគេជឹងជឹងមកភ្នំពេញជឹងចេះតែទៅបែកោះកាភ្នំពេញនេះអេរ៉ុបយពៅនេះជឹងគេបែកោះអ៊ីថាបែកថ្ងៃនេះពេលគេកំពង់ចាមកំពង់គិកគេទួទួកាលីម៉ាស់កម្មកាត់ណាហៅកំអេរ៉ុបយ៉ាងណាយពៅពេលថៅនេះលេប៉លប៉កប៉ោទៅនេះចេះឡើយមកផ្លែកោងៀភ្នំពេញអេរ៉ុបយពៅភ្នំពេញនោះណាជឹងគេទៅអេរ៉ុបនេះខេះកោអ៊ីថាថ្ងៃនេះ kaitannya untuk Arab le isim ah, merekap masjidnya Arab mamnu min syara ah. ijma wazin atilan rakib tage rakib <laughs> ijma wazin atilan rakib bima difa rakib nè nè tarkib masjid nè được cái chứng Arab như cái mamnu min syara chứng Phnom Penh mamnu min syara Utahala nazatu nazatu nè nè nazatu nè na giọt tu này thì ô ta họ chỉ gạ lại na giọt tu y là giờ là chạy phía giờ là gặp nhận đại chạy phía tao bên xe nhận đại chạy tệ phía thế phải Phnom dạ, Penh này nhớ tôi biển lao, đây là Phnom Penh à tên đấy sao mông ta chỉ yêu coi ta này, à tao bên sao mông ta chỉ yêu coi ta hikaya hết cả lại này bà hikaya hay à, à tao bên đi chỉ yêu hikaya giờ là hikaya và sao câu như Pasal kau ni perih oh hikayah apa je. Ye hui hikayah ni perih nyu gang pengan ni perih nyu tok je nan je. Ho seleh jing oh. Nyu tok pi fa tok rofo ke dah nasab ke dah jeur ke dah perih nyu ô jing oh. Oh tahan nu kat hagang mai kat ngan cái ke dây ờ, zaitun ko imun. Nữ là cái cái lên nữ vàng ăn cái nữ lên ngăn dây tuần coi imun chừng dây tuần coi imun hụp pre ở kia như, cha a à, dây tuần coi imun rồi ai tu dây tuần coi imun nó rót tôi là dây tuần coi mà nó yêu hi cả gia hết nè chừng phnom penh đấy giờ là tiệt kia sang hong kong như này dạo gì vậy đấy rồi nhưng mà cặp giờ là hi cả gia nhiều kỳ hiểu nhiều gặp gặp thao cao kỳ mà em lại không kỳ em lại giờ là kia không bạn bài như này chừng xem ông ta chỉ erop hi cả gia à tao muốn erop mầm nuôi mình là sầu hi cả gia hồi đấy về bài cốt án đến tao này yêu surah an munafikun cái surah munafikin <laughs> surah munafikun napa Quran yana surah munafikun hasa ka surah mukminun atau surah mukminin surah mukminun pini yu hikayah nana bi hikayah này nhu dạo cho nó idofat dia kìa hả dạo nên ní surah này surah mukminin surah munafikin tapi dalam Quran kata cek yang luhut surah an munafikun surah an mukminun ni yu hikayah hikayah lên là murakkab lên lên là play gặp Toboh tu cek jamaah nah, ni cek Tariq Abu Bakar. Lentu seneng nak kalam yo ke cek Tariq Abu Bakar. Ta hu jalo to ho le gang ni chong, tu bi thai mai chong man tai chong. Ni hi kaya hi nan. Ya le ba bi to fa yo Tariq Abu Bakar dia. Ni Tariq Tariq Abu Bakar dia ni. Ni Tariq Abu Bakar dia. Tu bi len kagap ni cek le Tariq Abu Bakar. Ni yo yo kaya hi ni. Yo kaya hi ni kena hikai ya cái làm passport te nan passport thì ga nan Abu Bakar ga tai nan ye hub ge mlai ya bang so le hagan ke ha bang la Abu Bakar ha bang la Abi Bakar jeng ge ha bang la Abu Bakar tôi jeng dia ge na ye hikai ya na ye le prang ye thau kin ngan thì ô tho nhưng nhưng thau lại lao ngan như nè Abu Bakar gai Abu Bakar gai Abi Bakar gai như nè nan ye hikai ya ye le ngan nang pe ngan mai ye pe nè, ye nan ye ni pi ni máy merakam masjid hukum nyu hukum ni Arab berkan kan ni Europe Arab mamnu min asar ni ni hukum ni Europe hukmuhu min baga hukmuhu Europe Arab mala mamnu min asar ala mala à, yansarif mala ờ, yansarif trường công tiếng to xa cái một đặc à, nơi bạ là bác khát mọt tapi si bảo ấy nhu ni mà đặc cặp mấy gì bé như này ni maktum device công nyo cái mập ni à. tên nghe có thể bài thật lào nè si bà này này si si bà hồng vay này cầm cạo như này si đi si bà này tục phà này tục phà vay này mà na nhú, rồi hả đó ờ. chừng như vậy cụm gạo nhú như chừng ngắn si bà vay ngắn lắm ăn lúa luôn à, nif vay turustuai kalawai à thế người bang cái chung chung nữa nè chừng tapi con nhà này vợ nhôm mà rắc cặp mày chỉ phía tapi nhôm này mặc tôm chọc nhau hóng hồng vay hồng công nhau nên mập nì mập nì cha si bà vay hi to ai tu si bà vay hi na do tôi là si bà vay hi mập nì chừng tiệt lão tiệt lão mà rắc cặp kia một tiệt lão mà rắc cặp isnadi nih tarikh nyula kullu kullu kalimata ini nah, usnidat ni usnidat usnidat huma ihdahuma eh, ukhra ilal ukhra pernah fasa fasarata jumlah musamma biha nih dua kalimat Pernah nisbah bahasa kalimah, nah bahasa kalimah kai. Pernah kalimah nang jeng jumlah. Oh tiba alamat isim nan al isna ilai. Boleh? Isna ilai ya kayak zaitun, koma. Tiga isna nisbah kiyam nih namong zait. Ya ke? Bahasa kan adalah zaitun, qaimun. Tiga nisbah kiyam namong zait kai. Tapi bahasa nan jumlah uh, koma zaitun nih. Nih koma zaitun. Nikah nikama zaitun benisbah isna qiyamna namong zaid benisbah nika jenis nisbah kiam mong zaid tapi ini jumlah fi'liyah ini jumlah ismiyah isnat nih Isnat uh, merekap isnat ini dua kalimat jumlah semum dan jumlah fi'liyah ini oke kalimatin dan eh dahoma kang pek atau pegang nisbah hasa kalimat memang hasa kalimat kegai-gai Vâng, nó thoa ra ta tua tua cái lấy má nó như chừng chùm là như chừng chùm là này chừng chùm lá nó nó càng bề ngăn như hành bằng gì ở à? ờ, ta hoa lại nước cắt đi phù mấy cái lại nước ngăn vàng ngăn khế cái lại nước lên ngăn co mà ờ. dày tuần nước thì tua ngăn khế lại dày tuần co imon như hành bây isna mas dia isna merekap isna thì dia ke harap nih nyem tanginya nih baroko nahruhu baroko nahruhu baroko ni lamaan dah nahruhu ni kon kuy này កតគូញតាសាបាករណាហាសាបានេះកតេសករណាហានេះអសមករណានេះតកែនោះទៅពីកម្ៃកម្ៃខ្ញុំតែបោញូទួនេះតាស់មែននេះនឹងយកករណាហាយហ្នឹងកាយបោហើយយកកាយបោញតេសងាយញូម៉ៃហ្នឹងគិតគេហាងខាងកម្ៃកាប់ហ្នឹងផឹងកាប់ចេះងាយញូឡាសាបាករណាហាម៉ៃ đây mà cái bộ tay, lo gan cái nước là cái nhưng chạy nghĩa con gái mình chạy nghĩa lại bà nó còn nặng rù hù à <laughs> chạy coi ta <laughs> ta này này cái cái bộ tay, cái này này nghĩa là cái này xong gặp nghĩa mày này yêu mà đã kẹp isna thì này đi vui má ngăn như phải ngăn như năn bằng gì ngăn nữa nhiều khi như phải ngăn như năn chừng hô công như vậy, Arab vậy phải ở đi từ cả Arab này này យ៉ាងឧទាហរណ៍យ៉ាងលេចាអាបារកបារកណាស់ណាស់រូហ៊ូនេះហូកែហូប្រែហូគេហូឡុកងិនជាងអូនិយាយនៅភាសាស្មាញ់ឡែហូឡុកងិនជាងអូព្រះនេះនេះព្រះហិកាយាយល់ព្រះហិកាយាយកសុរ៉ះមុមីនូនសុរ៉ះអានមុណាហ្វីកូនគេដឹងនេះហិកាយាហូឡុកងិនលេចាអាបារកូបារកាបារគីអូអតបុណាស់រូហ៊ូណាស់រូហាណាស់រូហ៊ីហូឡុកងិនជាងអូហិកាយា មេមើពេលពេលងាន់នេះបើយូរយូរណាស់នេះហេតុមេមើឧទាហរណ៍ងាន់លេសលេទៅលេសលេសងាន់លេសឡាស់បើយើងយកគេសលេហ៊ុនទៅលេសលេហាន់ជាងអូលេសលេហាន់ជាងអូចឹងងាយនេះចាអាបារមាត់ហ្វូអុនបណវអាឡាម៉ារ៉ាហ្វអ៊ីហ៊ីហកេតំម៉ាមកតតារ៉ាយកគេមកតតារ៉ា mà ra muqaddara hu kau ge muqaddara hu hu hu lok nyen jing on na hu ko ke pi jing on na ro hu hu la hut pangi hu ha hu hi ki tom nei to na te le mana a min zuhuri ha yau ko itah te lao min zuhuri ha ha ki istighal à, istighal mahal mumtah istigol mahal bi harakah al hikayah al hikayah à, này. Talau thì lệ istigol mahal bi harakah munasabah Ja'a gulami ra'aitu gulami nazatu ila gulami. Tapi jenis apa? Hikayah. À? Bihinan dia. Dia le qara'tu suratal hakinan munafikun. Munafikun. nè nè hikaya ya nè hikaya <laughs> Thường thường biết dạ Dạ lại rõ ai tu có không à là lại là lại ai tu có Bà rõ có ờ, Nah rõ hù gai Ô ta hoa chả lúc cha nó trở lại rồi tu parako na ruhu trở lại trở lại na giọt tu ila uh, ila parako na ruhu nhớ không gia đình nếu cái mày cha áp sabakornaha rồi tu sabakornaha Nazotu ila ha, sabakornaha Ini ya bihikayah này mana am zuhuriha istiqalun mahal fi harakatil hikayah ni jadi ka apa on ini tahu hikayah lu hamong chừng thế nữa musnad murakkab isnadi ini nè để tại đây thập bằng nữa chừng mi sang có thập bằng ấy chừng hồ công nhú tông thập bằng cái à, murak à, isim alam bệ thì bật lọc gì hi yang qasim ila mufrad murakkab fan mufrad zaid hin atau Malaysia murak Malaysia bi murakkab takrifnya fan wal murakkab salasah aqsam murakkab takrif sapang ya ke Abdullah wa Abdurrahman wa jami'an kuna hukumnya bal yu'rab al juz'ul awal bi hasbi al awamil wa yakunu juz'us tsani mudafan ilai daiman murakkab masjid hukum i'rabnya malah yang syarif ila maktum bi wajh mumtah ini Rana murakkab isnadi Arab hikayah ya hikayah ya lùi kia như cho nên mày hô hô lọc nghe là mày hô này chừng gần về ngàn nhà mờ bờ như năn lùi như năn đi à, hà có giá lần cần cần gai nhau nhưng ngăn một cặp như này lúa luôn này giá lần cờ Pakistan thì lúa luôn như này này bao nhiêu lại phát Rahman ô tao bao cò bao cái thì phải thì phải không cạo tao vào đây Rahman ha <laughs> ờ, lo gai chúng mura cắt này ní hi cả ya kia như hu hu hu kè ồ hu upa ồ ok chị sẽ isyarat asyik cái tập nhé Ờ. Chân uh, ờ, Anwa un Ma'rifah ta nằm. Rồi ta tiếp hai bằng hà sa xá. ចឹងពីប្រែតមីតរបស់យើងតមីតបែបរបស់យើងអាឡាំរបស់យើងតាមដើមអ៊ីសារ៉ាត់នេះអ៊ីសារ៉ាត់ហើយគេអ៊ីស្មអ៊ីសារ៉ាត់តារីខនេម៉ាយូអៃយីនូមូសាំម៉ាហូពីកូរីណាអលអ៊ីសារ៉ាតាកូរីណាមកនេះតៃនេះមកនេះនេះតាមនេះបិចបងចឹងបោតាមក៏លេអ៊ីស្មុនអ៊ីសារ៉ាហ្វាស្លុនពេលបែបតាបខានខានហ្វៃតាហាសាពេលបែបតាប boh kan cek ini nih mananya kalimah nih hukum kalimah asal kitab oh nih yang tahkik nyutem untuk tuh senang pangmen debat tab lagi deh boh cek ini cek ini cek alamatnya ini mananya bayan makku fatin gặp yelan nan kan kan asal kitab oh nih yang cek mau tuh kue senang tepang senang pangmen oke faslun ismun isyarah ketarif nih ketarif kali senang pang pautar ketarif lah ma wudi'a li musarin ilaihi Aki deh ma ah ma talla kau gue limusarin ilahi utahal oh, tipan baik nih jelas haza kolam nih ma buti ali musar ilahi ini ataupun ma talla ala musarin ilahi, nah oh, nih kolam wahwa isim isyarat nih wahwa za limufrotin mudakar, muzakkar nah za limufrotin mudakar. muzakkar ở trong các khít trở lại ra ra cái ra kỳ tạp, ra kỳ tạp, ok ra kỳ tạp. au ra ra rajulun ra rajulun này ni ism mufrad này ok lin mufrad muzakkar wa gì, wa gì, wa tí, wa té, wa ta hợp lâu thế ibnu semgap kemain nah. isim isyarat semgap ngehep loh semgap kemain nah. lin muf rodah an nasa. telek zi otoha telek zi Fatima, otoha oh, ini ah. pernah kira gak zi Fatima, zi Fatima, ah, kira? gak ti fatimah kaya teh fatima ta Fatima. Fatima ừ. <laughs> rồi đồn này phong chừng á chừng hà chừng nước gạo ngon là do cái thuộc phải đắp tom lại hà già rồi vậy già già đấy hà nó cái này xem sao ra đâu đang sức cái tom hà nó yêu hà bố từ bây lại hà già hà gì hì nè còn nước gạo lên tối tối lại già bố hà nằm lại hà nó yêu hà tam pi hà tam pi và sa chăm lại hê cái tam này cái tam này hê sẽ tam pi hơn nè tên nghe gặp này hà hà tâm pi hết nè hoặc cái isarat oh isarat đâu ta có già đấy mình hằng gì hì đấy mình này gì hì mình isarat tại vì hà này tâm pi hà gì hì họ tôi nên gọi tập phải tập phải hà ra tâm này hê hê để khi giờ cái tam này hê cái tam đi hê bếch này à nãy là tâm pi hết ok nan pia pi một fraud và già ni ni già ni cái này hà già ni này tại vì hồ tâm bì mình hà già ni lên musanna an muzakkar fi halati raf ok hà già ole hà già ni ni hà già ni già ni để đập cho bùn già ni ni già ni taliban ô tô hả ni tua gang mình xe vậy là hà ni thêm mình ni hà già ni hà tâm bì mình في حالة الرفع وهنا زينيب في حالتي النصب والجر يهلا نظرت رأيت أوكي زيني زيني طالبيني thế này này nó giờ thầy chớ là tu ila nên là do tu ila dày này tao lại bày này nên mặc sốt lại già này lên một sân nam một giặc cất phi halitir raf Oke. Okay. Wa fi halatai annas wa jar. Pakai ta zaini. Wa tani lil musanna muannas fi halatir raf. Wa taini fi halatai annas wa jar. Tira tani uh, tani al im al atau tali atau talibatani. Tani nih atau jaat jaat tani uh, at-talibat at-talibatani nih nih bukan nih fi halatir raf jala itu nas ra'aitu taini nih nih ra'aitu taini Rajab nazotu ila taini atau libatani nah ini senang oke okay. ừ, chưa mộ walil jam ao kana au muannasan ulai ulai xong gặp đây muzakkar hai muannas hai ulai bình mặt gạ này bình mặt à, cái mặc sốt bình mặt này bình mặt đấy ulai ni ulai mặt đó nè ni bao cái bình mặt này mặc sốt bình mặt ula ulai ni ni mặt này bình cos la có này u la như này gạ như này ta tua ta to tua có bị la gặp nên hasa có bị la ờ, hija jin như bài mặt là cút an tuân từ ngọ bà sa hija jin nó bị đi này ha an tâm u la y làm cút an ha an tâm u la y bố gì ha ha an tâm ha ok ha an tâm gạ y ha an tâm ha ha ok rồi nào ha ula ibanati nhưng mà giặc cá đó này ăn tôm ha ula i ha ula i banati hunna banati ha ula i banati này banati đấy bọn này một giặc mà ăn nai không này tên đấy mà nãy như à, yêu lại mặt này hô hầm già trùng tosh này hô hầm già trùng ngon này này mặt này hô hầm già trùng tosh này hô hầm già trùng ngon rồi nào ờ, bài mặt đi ờ, có bị là thì chạy gì cật phải ula i tapi có bị là tamin tamimizin mi chín mà cật phải cos phải bùi hiểu tapi cốt an tôn từng ngọ từng ngọ cái này tổ từng ngọ bahasa này hijaz ni ni hijaz Quran tôn từng ngọ này, nhá chừng ula này sâm khăn như lại ula này đây sâm gặp cái muzakkar hai anh này akal kere akal o ke inna sam'a wal basara wal fu'ata kullu ulaika kana anhu kullu ulaika oke okay? as-sam'a basara fu'ata kan ho akal mulai tapi tak ula guys dengar ni inna sam'a inna sam'a wal basara kana wal fu'at fu'at kullu ulaika kullu ulaika ula ulaika kana anhum này này này bọn này ai xăm này họ akalum này và sót hôm này phụ án hôm này tôi biết đây ulaika này ulaika này mà nói ulaika này đây xong gặp một giặc cơ chỉ mọ một giặc cơ hai chỉ mọ mà ăn nai hai hộ akal o hai cái đây cái chỉ mọ hộ akal o cái đây chừng này như lệ o can xong gặp xong gặp khi to mình to mình đang sức khai lực khan đi lấy dọc khai ô tên là đi khi tập lại da dày tu ha giờ có làm da dày tu và bakar và umar và saleh ha giờ có làm lên khi tập hai gang làm gì hai gang chẳng chẳng sức khai bao tam này khan này họ boleh wa walin jam'i ni ni walin jam'i muzakkaron kana au muannasan ulai bil mad bil mad ni pak hamzah này ni endal hijazizin Indan hijazizin man wabil bil qas indat tamimijin makanya bil qas yang enggak makani ula nih nih pini lek tunu lek sengol lek kensum kan ini hanam lain nih makanya tukuluha at-tanbih makanya <laughs> wakaf alkitab walam albu, ala asma al-isyarah asma isyarah ni hasamin tapi ki teman ngonyu ni klau deh hà khi tao hà tâm pi có tâm ấy, tao khi tao có tâm ấy làm bộ có tâm ấy, này tapi isyarat isim isyarat hasa mana za mana ni ni za ni ni za hasa ni mình hakik tâm ấy này hà tâm ấy nhau thì lại hà za được cái kit ấy nhau cái kaf kitab thì lại za za cả tôm hakik tâm ấy nhau cái làm tâm ấy nhau cái za lika za likal kitab lau teh tâm ư nhau nhau nè <laughs> tôi តែពេល Arab របស់ you ភាសាហ្នឹងណាតោះ Arab យីភាសាវាលេ haza ka អូក haza ka ha harfu tanbih អាននេះយ៉ាស់លេ haza ha harfu at zal bi ala ទំលោកយ៉ាងណាណា al នេះវាយ choose វាយ choose ok à sao cho nó hà già mình này này này già mình tôi biết giờ chú tu khôn hà tầm bì hà già này hà gì hi à sao nhiêu gì hi mình tôi biết hà rồi hà gì hi hà tầm mày già này à sao isim isarat tôi biết hà rồi hà tầm mày hà già này dày này à sao tôi biết hà rồi tu khôn hà tầm bì tầm mày giờ là Arab là hà này hà tu tầm bì già này isim isarat dày này giờ này hà ta này cái này tầm bì này hà tầm mày này này ika này bọn ấy à sao lại ola y mình này từ được bạn bạn này này tapi ha tamu ini ha ini ha tampi ola ini isim isyarat wa idza kana musar ilaihi ba'idan hasan ấy có làm tổ chị mình lại hà ra có làm gì hasan cái có làm gì tổ đo đi ngay bờ bao cái wa idza kana musar ilaihi ba'idan al haqta isman isyarah kafan harfiyah yok cái kaf mai kaf harfiyah tatasarraf tatasar tatasarraf ini ini tataghayyar na ah tataghayyar tataghayyar kaf na tasarruf kaf ismiyah bihasab al mukhatab kaf kan ini ni kaf ni zaka ini nih dia tataghayyar ini hasab mukhatab ông tôn su lên cái này này lên lại ô ta halim ya lên ya zed ha za kolam lim ya gang mình gia lên làm gia không Fatima gia Fatima già kỳ coi làm tên nghe Hasa nó cloud này cloud này Hasa nó yêu mua ta cần làm gan công bia dạ cái thì tua an musar ilahi haki an musar ilahi nè, coi làm nè này này coi này này tên nghe rồi nào al mukhatab nè này này thì cloud al mukhatab cloud kìa bỏ lao cái này lao này bách lên ta hà sa mình lên bách lên hồ hồ hồ lây ô cái do bách hà sa mình pin đi ờ, nâng cao cạm lộ pin đi lộ lộ lộ này trực bách hà sa mình lên kha lại lên dẹn dệt hà ga mình lên da dệt gia ca có làm cái do bách hà sa mình gia ca lên già này ô đừng nghe lên lên thêm dẹn Fatima vợ gia Fatima gia kỳ có làm cái do lên khi top một ta cần lếm musar ilaihi mukhatab cloud cloud ấy này cloud này bọn ấy mutakalim musar ilaihi gặp ông thì tay nữa nè mukhatab cái gang ông thì dài mong cắt nữa nè thấy nghe tiếng cloud nó cloud gang thì này này gang mutakalim mukhatab gặp ông thì tay bọn ấy lim dạng z hay bằng cái ya dạ, z za dạ, ka có làm hasa cái do có làm hasa lim fatima ya dạ, fatima za ki có ya là tổ gang z không ahmad lệ ya z và ahmad Zakuma Qalam. Thêm nghe. Vậy là Fatima hằng Zainab lại ya Fatima và Zainab Zakuma Qalam. Thêm nghe. Cái do lên ní lên lên mra'i khitab ní bao nhiêu lại này. ta tasarruf al-kam ismi hasab al-mukhatab. Mukhatab muzakkar slih ka. Ừ. Muannas ki, musanna kuma. Jamak muzakkar kum. Jamak inas kumam kun. Ở đó hạp học đây lại. Ya Zaid, Ya Saleh, Ya Ahmad, Zakum kolam. Tuan ni, tuan ni ni. Tuan, tuan hazani no. Ya Zaid, hazani kolam, hazani kolaman. Đến nghe, ya lệ bạch tòa. Ní, ní cái khẩn dẹp khó tóc amen. Cái giờ tới bạch bạch ta hà sàn. Ya lệ bạch tòa, xử lý chứng bạch tòa nó. Ya Zaid. នេះនឹងងក់នេះដៃចង្កនេះនឹងអត់ហាសានេះឧទាហរណ៍នឹងនិយាយពីនេះពេកតួអូថាពេកតួនេះនេះលេងនិយាយបើនេះគេតបមកសេតហ្នឹងយ៉ាសេតហាសានេះក៏ឡាម៉ានេះទេមែនតែយកតួណាកម៉ៃឡាយ៉ាហ្វាទីម៉ាអើសោនេះនេះពីនេះពីនេះលកាយកម៉ៃពីនេះមលុកហ្នឹងសុំមលុកយ៉ាលេនិយាយពេកតួលេខគេតបមកសេតយ៉ាសេត Haza Hazanika Hazanika à Hazanika âm lục Hazanika này này Thua ạ Thế đấy Hả? Thua ngọ Thua lên cho mà rõ ý ní Giờ lại bạch thua Dễ thả găng đang ní ca Bạch thua lên mà rõ ý ní Lên mà rõ ý mà khó tao bác rộng mà rõ ý ní hai Thế nên bố phí ní Bạch khai xa thọc băng phí kìa Lên ní ba gàng này Ya Zaid, Ya Ahmad, Ya Saleh, Ya Khalid Za Kum Qalam Này, Ya Kamai Lô, Ya Fatima, Ya Zainab, Ya Khadija Za Kunna Qalam À, cái do như Hasa này giờ khắp khắp áp lô đi hai băng cái mai hai băng là cây băng một sân hai băng chỉ mọ này lên cho slay gì này là nếu lên cho slay này ở trên băng nó là vào không có đất đai À, cái cái đó đó Kenapa kenapa jemrai? Jemrai. Tomdas sampai tah. Ah, mlan segap tah, segap tah ya. Tem je dengan sleh ni ka ki ko ma ni men. Tah. Gap tah, ha za ni je. Hai pin khen tah. Za ka. Lo khen tah cái. Za li ka. Nhưng ta khi làm em nó mà lấy cái phạtตัวมันอิสมิสารัตกูห้องโบมันเจ๊ห้องตามันเป็นจุมโหดเจ๊ cớ ta kurba uh, ờ, wusta bu'da như thế chế ra coi làm thực cơ ra mà này ok họ chỉ bia bia xem xem là gì từ chế bia bia so ok vậy ra cái cái ploy vậy chú ấy ai gì ta cấp là hà cấp là hà nó kia nó hà hà nó cà nó nó ويجوز أن يزيد قبلها nih ويجوز أن تزيد قبلها قبل قاف لاما ذلك boleh zaliki zalikuma zalikum zalikunna như thế này à sao lục hiện như thế này giá giá cả ok giá cụ giá kỳ giá kỳ rồi nào giá ok cả gia cùng phía ở gia con nà bỏ đấy cả kha lại và giờ chú ai anh ta gì cấp là cấp là ca này làm mình nà vô này này và giờ chú anh ta gì cấp là cấp là cao này này làm anh thì lại gia lì cả gia lì kỳ gia lì cù mà gia lì công gia lì công tên đấy hả <laughs> ngắt này này <laughs> lâu đi ok nên tâm ơi như cái khả bằng nên tâm ơi làm tâm ơi này, này làm tâm ơi chừng em tin mà em tin tu khô lên lá phi salas masail biết này cái lại bây giờ chú anh ta zit cấp là hả làm ăn thêm làm chừng là biết lấy thêm làm chứng thì thao ra này là biết lấy thêm chứng ở cái đặc cần khàn em tin tu khô lên là mình bộ phi salasi masaila นี่วลาตัดคูลูอัลลามูฟินมุสันนามุสันนาลามตะมือถึงออกมุสันนาลามตะมือถึงออกจานี้จะเลยจานี้กาจึงนี่นี่จานี้จานี้มุสันนาเอานี่ตานี้นี่มุสันนาเอานี่จะเลยจานี้กาจึงจานี้กาจานี้กีจึงจานี้กาจึงตะเบจะเลยจานี้นี่จานี้ลีกาจึงออกเทมลามปีนี้มาจึงออกนี่นี่ปีนี้เทมลามมาจึงออก ni janilika chừng ồ nó nế cái do cái cái do một sanh na ta mời chừng ồ janilika như cái đắt bồi nữa đi và là tất cả luôn làm phần một sanh na sâm mông ta một sanh na một giặc cái đấy mà ăn nay cái đấy tâm mời chừng tại tay ác lại thì lại cho nên chừng ni janika à tao ni janiki chừng tại vì tay lại ni janilika chừng ồ wala fil jam'i rồi này làm nó hơi لون اللام هتي هو تم أوجاي ولا تدخل اللام ولا تدخل اللام في الجمع في لغة من متاه لغة كه جازين تم أوجين أو gay ulaika nhầm tờ thua cái này này này ulaika ulaika mặt này lugo mặt này đó mặt từ xa nó yêu lugo cos lugo cos giờ gậy có gì này này ula ní kala ni wala fil jam'i fi lughah man mattahu lughah ni ta mơ ka mơ mơ là mà chừng ô thế là ula i ka ula ila chừng ô ha ula ilika chừng ô rồi nó ni chừng hả cái ni chừng ula ilika chừng ô bị ni thế này này bị ni chỉ là ula ilika chừng ô này này នេះលោកមត់មត់មត់តាហូអ៊ូឡាអ៊ីលីលីកាឡាមេតមើរបស់នេះជាងអោតែពីលោកនេះតមើជាងជាឡាជាកាជាឡាកាកានេះអ៊ូឡាលីកាជាងនេះនេះតែយកលោកម៉ាត់នេះញោមអមសាសនេះកាជាងណាលោកកោសជាងរកម៉ាត់ជាងជាងអោណ៎ពីនេះតើឡាកែពីហ្នឹង tua tua ya tamang chingon na ha tapi jepai ta chingo ka tang jepai chừng ka bang ti cloud này wa kazalika la tadkhulu fa'il nó làm nó nó nó tôi đối diện đi hay xa nên cái này thua ấy nó tôi mời chừng ngon à một sân na xa không lù gó mặt tôi mời chứng ngon thì cloud này này trang chỉ phải anh này tay thì cloud cũng tôi mời chứng ngon đấy thì sẽ nào lại làm tôi mời chứng ngon cloud là bị thì xa một sân na thì tua lugo kenan mặt tahu tiklau nini ah penyemluk jun ah wa kadzalik la tadkhulu fa'il e mulai làm nó như này nè fa'il cái này nè làm như nè wa la tadkhulu al-lam ala al-mufrad idza taqaddamathu ha at-tambi nahwu hadza fayuqalu fihi halatal bu hadza ka apilai mufrad rồi hà thì tệ hà tâm phí mấy giờ này già này mufrad này còn nó apilai chỉ thêm hà mấy giờ hà già giờ ca giờ thêm làm mới chừng ô thêm làm phí ni chừng ô này này là hà già ly ca chừng ô cái do hà tâm phí giờ như tâm ơi chừng ô cái do cái ulama lại cái sebab như hà tâm phí này on to khan khan khan chuyện này hey, kitab này pro to mong này tâm phí với chừng tên nghe à từng đấy cái làm như sản phẩm ta hà này sản phẩm chị rồi hai cái chị hai ta là bìa gặp ta ta tăng gặp ôn mà nó này tao mới chừng ồ ok al isyarah ila makan ni pia insyaallah Isim isyarat ibn tuan Ismu al isyarat. di lisanan isyarat ila askhas wal asya tebal nih yang tuh tuh ini ni al isyarat ila ila ila makan ila makan panggilnya hasana isyarat nau pak ki esasa pak manusia ataupun pak ta pak ki esasa di saat di tua isyarat namang lebih Ha, bisa jelek haza kolam namong Asia ini nih. Haza zaitun namong nus ini. Hasa kayak namong lebih. Jelek ijli huna. Tok di lebih ni. Tem ke? Oh. Ah, makan ini. Dok nah. nih. Uh, eh, al isyarah ilan makan di tua nih. Makan ini an isyarah bisa ilan ashkhas hang asya. Ini al isyarah ila al makan wa yusharu ilan makan al qarib bihuna au hahuna Ni huna ini isim isyarat tapi hani hakiran tambih mana hakiran isyarat ona uh, ah, dalam Quran Allah la inna hahuna qaidun ini hani isim tambih hahuna nih ah, uh, isim isyarat ila makan qarib j nana hmm. ijli huna ijli hahuna j uh, ah, uh. wa ilan makanin ba'id la ibar hunak ijli hunak à. au ha hunak atau banyak thêm ha tampih mai ijli ha hunak he tôm tiếc nó nè nè tampih nó nè à. au hunalik ta ừ. au hanna ijli hanna tôm mất tiếng không ijli hinna nhưng ta lưu gọi nhau au samma samma cái samma nó samma ism isyarat ilan makan samma harfun arf lộ chưa nó wa iza ra'aita thamma ra'aita na'imau wa mulkan kabira summa aslafna eh, thamman ke summa aslafin dalam Quran Allah kata eh, okey wa aslafna thamma al akharin wa wa azlafna thamma al akharin Dengarlah uh, thamma isim isyarat nih ta thamma nyebai mana hunak lebih ta terus summa nih nih ini, nih okay harfun arf hatful at à, ha bọn nia bọn mình xăm mà bọn mình hôn à bọn mình hôn à à à này bây giờ rồi ai ra tên nghe chừng ní khi lao giáo là bị thì ừ, cả thì cả à, hai tập mà xa đi tập tôi đi ní khen khen việc khi lao hội hội tập và nâng cấp ngon lại nhiều cái isarat isim isarat như khi lao thì anh ta antara ibn malik một chủng hụt Ibn Malik kịch hạ sẽ ra ta tùa à mình chế hông ta mình chùm hút hụt lào chế thực cớ tà chứng giới hệ rõ dụ Ibn Malik cái lại hồ na này sang gặp chế hồ na này chế tông pi ni ta này hồ na hồ na lịch hanna hinna sammata đây bị chùm hút đó cái lại hồ na này chế hồ na này chế lại thực Jadi teka hunak. lại ta hunalik. Hanna, hinna, samma, Tem nghe? À, chứng như thì antara Ibn Malik, Ibn Malik này. À, Ibn Malik không jumhur. Ibn Malik, Alfiya Ibn Malik himal. hột, ăn Al hột này này. như Yani uh, ờ, oleh Al-Isyarah Inda Ibn Malik giá hà giá trị khen ta già cá rồi khen ta có già lý cá có yêu cầu em muốn lấy cái yêu cầu yêu phá hô tu tua mình tên nghe nan isim isyarat jadi makan mau kat paya ni ibnu malik isim makan isim isyarat makan kala huna lên qarib chế này, huna chế, Rồi nào Hatay mang Hona na nè na. Hona, Hona, na Lek, Hanna, Henna, sama. Ta. À, lên bãi này Hona. À, ờ, na Hanna. Henna. Pronoun sama. Lên bãi đây này, Ibn Malik này. Các hữu thua mình. Tại vì chùm anh Enten chùm hốt, cái lại anh Enten chùm hốt. in the job kat pa isim isyarat now al qurbah al wusta al bu'da hmm. al qurbah al wusta al bu'da ya la kala ha za sam gặp chị ya la sam gặp ra cả xem gặp ta thêm là mà xa kệ giá ly cà thế mình á rồi giờ lại isharah ila makan mà ờ, hốt lại huna chị huna ka wusta lom tay mang năn năn ok huna lek à, Hanna Henna Samma Ta Nó. Giờ này lấy vô là cái băng chuyện tụa Chuyện thằng ta bằng giờ Chuyện thức cơ ta lại lấy kê băng việc Giờ lại tới sân nâng Chúng vô là kia chuyện việc ấy dạ, dạ, vâng, dạ, Chúng bài Chúng <laughs> bài Ah. Al-Isyarah inda Ibnu Malik Al-Qutba wal-Bu'da Tapi inda Jumhur Al-Qutba Al-Busta Al-Bu'da Busta ni tekah kah hmm. Tapi happy ni gak Bukan yang tegak je ni ya Hamzah ni yang tegak je ni Hamzah ni Alif ni ni gak Gak gak Kan tegak banyak cebai ni Jeng chừng à, mạng đi phan tà nam tà bà alam rồi nhớ tì isarat rồi nhớ chừng mausul mu'arraf bil ada ma'ati filai hal tertib ni nah sebut pak makna kira ma'rifah seneng tasawur bah jenis ni jeng tei teh temni subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa